Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn đang xem livestream của Dũng trong buổi tối ngày hôm nay. À, hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị các bạn đó là 5 bí mật để chúng ta có thể đầu tư chứng khoán một cách thành công và đơn giản trên thị trường chứng khoán. Vậy 5 bí mật đó là gì ạ? À? 5 bí mật đó là gì? Thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ một cách đơn giản nhất để các bạn với những ai bắt đầu mới đầu tư hoặc là đã đầu tư lâu năm nhưng mà chưa có kết quả thì chúng ta hãy theo dõi đến hết cái video ngày hôm nay để chúng ta có một cách nhìn sâu sắc nhất trong việc đầu tư cổ phiếu à, bí mật đầu tiên Dũng muốn nói các bạn đó là bí mật về xu hướng ạ à. vì sao chúng ta phải nói về xu hướng bởi vì chúng ta biết rằng xu hướng chính là bạn nếu chúng ta đầu tư theo xu hướng là là men men theo dòng nước thì chúng ta sẽ làm gì ạ à? sẽ không phải chống đỡ cái xu hướng ngược và chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và làm sao để chúng ta biết rằng xu hướng xác định như nào thì bạn biết rằng trong đầu tư chứng khoán thì có rất nhiều cách để chúng ta biết được xác định xu hướng có một số thì chúng ta sử dụng gì ạ đó là lý thuyết Tao, lý thuyết Tao nói rằng là à, xu hướng chúng ta chỉ cần biết là đáy sau cam đi đáy trước đỉnh sau cam đỉnh trước và kẻ các đường gọi chen line vào thì chúng ta sẽ xác định xu hướng còn cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng đó là các đường trung bình động hàm đơn vậy đường trung bình động hàm đơn các bạn hiểu đơn giản đó là nếu chúng ta sử dụng cái đường trung bình động 200 ngày tức là phiên đóng cửa của 200 ngày gần nhất và chúng ta thấy là xu hướng của 200 ngày trong xu hướng là à, hướng lên và đường 150 ngày nằm trên 200 ngày đường 50 nằm trên 150 ngày thì chúng ta thấy rằng là cái cổ phiếu đáp ứng được tiêu chí như vậy thì nó đang là xu hướng trong ngắn hạn tăng trung hạn tăng và thậm chí là dài hạn tăng ngoài ra chúng ta có rất nhiều các xác định xu hướng khác nữa nhưng tuy nhiên thì rõ ràng khi mà biết được xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn thì chúng ta thấy là cái định hướng của chúng ta sẽ rõ ràng hơn à, sau khi mà chúng ta xác định xu hướng rồi thì chúng ta phải biết được chu kỳ vậy chu kỳ là gì ạ các bạn biết rằng chu kỳ của kinh tế của Việt Nam có thể là trong 5 năm hoặc là 10 năm với các nền kinh tế có thể nó kéo dài hơn nhưng có thể là thường thì nó sẽ kéo dài khoảng một 5 năm là nó kết thúc chu kỳ nên chính vì vậy cái khung thời gian để chúng ta biết rằng một cổ phiếu hay là một một cái nền kinh tế nó kết thúc chu kỳ thì lúc đó có thể đang trong một cái xu tăng thì nó sẽ chuyển sang một xu hướng giảm nên chúng ta quan trọng là chúng ta phải nắm rõ được chu kỳ và trong chu kỳ của nền kinh tế thì chúng ta cũng có chu kỳ của chứng khoán nó cũng giống như vậy và trong chu kỳ của chứng khoán thì chúng ta thấy là chu kỳ của các ngành ngành ngân hàng thì chu kỳ bao nhiêu dòng ngân hàng thì chúng ta thấy là thường thì năm 2017 chúng ta thấy có một chu kỳ tăng rất mạnh sau đó thì lại là một chu kỳ giảm thì chúng ta thấy là trong khoảng độ một năm chu kỳ tăng và một năm lại chu kỳ giảm chúng ta có chu kỳ về gì ạ à, giá dầu thì chúng ta có thể quan sát chu kỳ của giá dầu năm 2014 tăng rất mạnh sau đó thì sang năm 2015 là chu kỳ của giá dầu giảm thì cổ phiếu giá dầu cũng giảm rất là mạnh và chúng ta biết rằng là với mỗi một dòng thì nó có thể là chu kỳ khác nhau nên chúng viện chính vì vậy thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái chu kỳ của cổ phiếu chu kỳ của dòng chu kỳ của uh, những cái ngành khác nhau đó là chúng ta cần phải nắm rõ chu kỳ à, tiếp theo thì chúng ta biết rằng là ngoài cái chu kỳ của nó thì chúng ta cần phải nắm rõ được sóng bởi vì khi mà cổ phiếu nó tăng thì nó có những cái sóng tăng khác nhau chẳng hạn bạn có thể sử dụng các công cụ như là sóng Elliott ạ à. trong sóng Elliott thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có 5 sóng ạ trong đó thì có ba sóng tăng đó sóng 1 sóng 3 và sóng 5 và hai sóng giảm đó là sóng 2 và sóng 4 và chúng ta sẽ có thể xác định cái sóng của nó và dựa vào một công cụ nữa đó là uh, ờ, Fibonacci để chúng ta sẽ đo xem là mỗi sóng nó sẽ tăng như nào à, tiếp theo chúng ta có thể sử dụng công cụ khác đấy là Ichimoku cũng có thể xác định cho chúng ta biết những cái sóng nào đó để chúng ta biết được cái điểm mà chúng ta có thể tham gia hay là thoát ra và một cái mà Dũng thấy là ứng dụng khá phổ biến của những nhà đầu tư thành công những nhà đầu tư Dũng gọi là những thiên tài chứng khoán mà Dũng được biết đó là sử dụng mẫu hình Vậy nguyên lý của mô hình đó là nguyên lý về cung cầu, nguyên lý về nỗ lực nghịch đảo và một cái nguyên lý tiếp theo đó là nguyên lý về uh, quy luật nhân quả. Thì trong cái nguyên lý đó được uh, à, Wyckoff đã chia sẻ trong những cái uh, hệ thống VSA của ông và sau này được Mac Mini, được William Neal sử dụng rất nhiều trong cái phân tích kỹ thuật của ông nên việc mà chúng ta nắm rõ được các mẫu hình, nắm được dòng tiền của các tổ chức, nắm được dòng tiền của các nhà đầu tư lớn sẽ quyết cái xu hướng cổ phiếu của chúng ta tăng mạnh hay là tăng yếu hoặc thậm chí là đảo chiều trong việc mà uh, dòng tiền tham gia vào và Dũng thấy là đây là một cái hệ thống mà có thể giúp các nhà đầu tư phát triển có lợi nhuận rất là cao trong việc mà xác định cái điểm mua của mình và Dũng đã ứng dụng cái phương pháp này trong việc uh, uh, đầu tư của mình và tiếp theo đó là gì ạ khi mà chúng ta xác định được sóng rồi thì có một cái điều gì nữa chúng ta cần xác định ạ các bạn biết là điều gì xác định được không đó là chúng ta cần phải đo lường xem là thời điểm nào chúng ta mua vào thời điểm nào chúng ta thoát ra khỏi thị trường vậy đo lường thì có rất nhiều cách đo lường để biết được thời điểm nào chúng ta mua vào thời điểm nào chúng ta bán ra và đây là một cái phần khó nhất trong việc đầu tư bởi vì có thể là bạn thấy là một cái sóng cái trend tăng rất mạnh nhưng nếu bạn mua vào sai thời điểm bạn sẽ có bị thua lỗ và đặc biệt là những nhà đầu tư theo giá trị thì khi mà nó đang là chen xuống đang chu kỳ xuống thì một rất nhiều nhà đầu tư lại mua vào và dẫn đến bị thua lỗ rất nặng nên thực sự nếu đầu tư thành công thì bạn cần phải nắm rõ được chu kỳ của nó nắm rõ được cái sóng của nó và nắm rõ được cái thời điểm mua đó là thời điểm cực kỳ quan trọng khi bạn mua quá sớm thì có thể các bạn sẽ đợi rất lâu và cổ phiếu bạn không lên được và nếu bạn mua quá muộn thì có những đợt điều chỉnh ngắn hạn bạn có thể bị thua lỗ và bạn bán ra thì cổ phiếu tăng rất mạnh nên ở đây chúng ta cần là mua đúng thời điểm thì cách mua đúng thời điểm có rất nhiều các phương pháp mua khác nhau chẳng hạn những cái phân tích kỹ thuật đơn giản chúng ta có thể dùng nến để tìm ra những cái điểm mua hoặc là chúng ta gọi là nến Maruru đó là một nến xanh rất là dài và với thường thì trong nến người ta không sử dụng à, là khối lượng có thể chúng ta dùng gì ạ RSI và chúng ta có những cái công cụ RSI để tìm ra những cái điểm mua tích hợp và rất nhiều người sử dụng cũng khá thành công ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng MACD thậm chí có thể dụng sử dụng cái đường trung bình đồng hàm mũ EMA và chúng ta sẽ sử dụng các à, khung thời gian ngắn có thể EMA5 cắt EMA10 hoặc là EMA5 hoặc 6 cắt EMA12 có rất nhiều người sử dụng EMA để tìm ra lựa chọn cái điểm mua nhưng với Dũng thì Dũng sử dụng đó điểm pivot điểm pivot là cái điểm mà có vùng kháng cự yếu nhất trong cái xu hướng đi lên cổ phiếu và khi cái vùng kháng cự yếu nhất đó chứng tỏ là cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị các nhà đầu tư lớn hay gọi là các nhà đầu tư tổ chức đã mua thu gom hết rồi thì lúc đó là lúc mà cái vùng kháng cự nó sẽ là cái vùng yếu và nếu cổ phiếu có thể xuyên thủng và nó sẽ tăng và chạy rất mạnh đó là cái công cụ mà đã được nhà đầu tư huyền thoại lỗi loạn đó là Lee và Mo sử dụng trong suốt cái thời gian giao dịch của ông và sau này đã được rất nhiều nhà đầu tư huyền thoại như là William O'Neill và thậm chí là Mark Mini nói rất rõ trong cái việc uh, mà đầu tư của ông đặc biệt là hai cuốn sách là phù thủy sàn chứng khoán và một cuốn sách là phù thủy sản chứng khoán và một cuốn sách uh, Dũng uh, không nhớ tên nhưng đó là hai cuốn sách ông nói rất kỹ về cái phương pháp của ông uh, tuy nhiên thì việc mà tìm kiếm điểm mua uh, ở cái điểm pivot đó là chúng ta cần phải kiên nhẫn và cần phải đợi đến khi nào có sự bứt phá thì chúng ta mới mua đó là những gì mà chúng ta cần phải nắm được nắm rõ được trong cái việc lựa chọn cái phương pháp giao dịch của mình đặc biệt là sử dụng phương pháp kỹ thuật thì chúng ta cần phải nắm rõ được bức tranh bức tranh tổng thể đó là xu hướng ạ chúng ta nhớ là xu hướng phải xác định được xu hướng của nó và công cụ xác định xu hướng chúng ta thấy là sử dụng gì ạ lý thuyết đao hoặc là sử dụng các đường trung bình động à, tiếp theo là chúng ta sẽ nói đến về chu kỳ và chu kỳ ở đây thì chúng ta biết rằng là chu kỳ về kinh tế chu kỳ về cổ phiếu và chúng ta cần phải xem là chu kỳ ngắn nhất của nó là bao nhiêu và thường ở Việt Nam thì các chu kỳ của nó kéo dài từ 3 đến 6 tháng với những cổ phiếu tăng trưởng và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với sóng và chúng ta biết rằng mỗi sóng thì nó có những cái sóng khác nhau và chúng ta thêm trên thị trường chúng ta thấy là các cổ phiếu nó tạo ra những cái mẫu hình và mỗi mẫu hình thì nó có đặc tính riêng của các tổ chức các ờ, đội lái mà chúng ta gọi là các dòng tiền lớn khác nhau và chúng ta cần phải nắm rõ được nó và thường mẫu hình nó luôn lặp đi lặp lại và cuối cùng là chúng ta sẽ lựa chọn cái điểm mua tối ưu để chúng ta thấy là độ rủi ro là thấp nhất và khả năng thành công của chúng ta cao nhất và cuối cùng thì À, nếu các bạn thấy là cái video này thực sự giúp ích cho quý vị các bạn để chúng ta có thể đầu tư thành công cho chúng ta có thể là phát triển trên thị trường chứng khoán thì hãy comment và chia sẻ cho cái video này cho nhiều người khác được biết và hãy đăng ký kênh của Dũng để Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người rất nhiều cái video giá trị này và cuối cùng xin cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.